Dạ, xin chào anh chị, hôm nay gia sẽ hướng dẫn với anh chị một cách là chúng ta không cần phải à, chúng ta bỏ zoom đi để chúng ta làm thế nào chúng ta không cần phải dùng um, zoom hay là webinar hay là một số phần mềm mà team của Microsoft rất là khó sử dụng và tốn phí cũng như là giới hạn thời gian cũng như giới hạn người tham gia thì đây bây giờ là Zalo đã hỗ trợ chúng ta một cái chức năng để mà chúng ta có thể tạo cuộc họp nhóm và à, dạy online rất là tốt thì Giai sẽ chia sẻ cho anh chị nhé đây thì bây giờ là à, đây hôm nay Giai sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái mà chúng ta sẽ học về trên Zalo chúng ta sẽ đăng nhập Zalo trên máy tính sau khi đăng nhập Zalo trên máy tính thì các anh chị sẽ bấm vào đi tìm cái có thể là ở đây nếu như nó không hiện ra cái chữ Gavi này thì nó có ba dấu chấm ở đây để anh chị bấm vô trong lựa chọn chữ Gavi đấy thì Zalo nó sẽ gọi đây là ra vì marketing đấy sau khi ra vì marketing này thì anh chị sẽ bấm là tạo cuộc họp, đấy vâng, ở đây nếu mà người tham dự cuộc họp thì sẽ bấm vào tham dự cuộc họp thì nó sẽ hiện cái chỗ chúng ta nhập cái mã ID cuộc họp vào đây mật khẩu nhập vào đây sau đó chúng ta bấm nút tham dự là được đấy. còn ở đây chúng ta sẽ tạo cuộc họp ví dụ họp với Nguyễn Văn Trai à, hay là chúng ta sẽ, sẽ học thiết kế website dễ dàng rồi sau khi xong chúng ta đặt cái mật khẩu ở đây đặt cái số chị nhớ cũng được hoặc là đặt số nào tùy thích chị 6 6 số à, mật khẩu rồi sau đó thì bấm vào tùy chọn ở đây chúng ta sẽ thể là yêu cầu đăng nhập để tham dự cuộc họp tức là người người mà muốn tham dự cuộc họp thì họ phải gửi yêu cầu chúng ta chúng ta phê duyệt thì họ mới được vô còn nếu như mà chúng ta không để họ vô tự động chúng ta tắt cái này đi Đấy, rồi khi mà vô mặc định thì nó sẽ tắt nick thành viên thì chúng ta cứ để chúng ta mở lên Đấy, để cho người ta có thể nói chuyện tương tác với khi mà mới vào cuộc họp sau khi đấy xong chúng ta bấm tạo cuộc họp rồi à, sau đó chúng ta sẽ bấm nói hiện cái bảng này chúng ta bấm cái chữ là sao chép thông tin này để gửi cho những người mà chúng ta muốn mời tham gia cuộc họp thì ở đây ở đây thì Gia sẽ hướng dẫn từng chức năng một ở bên nhóm tay trái thì nó có ba chức năng à, ba chức năng là chức năng này là chia sẻ màn hình chúng ta có thể chia sẻ một cái trình duyệt trình duyệt web thôi một cái tab trình duyệt web thôi hoặc chúng ta chia sẻ toàn bộ máy tính của chúng ta à, chia sẻ toàn bộ máy tính ở đây chúng ta bấm bắt đầu chia sẻ đấy thì chúng ta có thể chia sẻ những slide của mình những cái bài học online rất là hiệu quả Đấy, thì chúng ta sẽ chia sẻ một cái rất là bình thường thì học viên chúng ta có thể học được Đấy, nghề kinh doanh online.com rồi ví dụ như Giai sẽ chia sẻ một cái slide hoặc là một cái khóa học Đấy. rồi một cái khóa học chẳng hạn như thế học thiết kế website đi đấy học thiết kế website kéo thả dễ dàng không cần biết IT không cần biết lập trình ở đây đấy thì ra có thể chia sẻ dạy học online được đúng không ạ rất là tiện lợi chia sẻ màn hình desktop chúng ta đấy. rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ quay lại với cái chức năng à, chức năng mới của chức năng của nó ở đây là sau đó ở đây thì nó sẽ có một cái chức năng là ghi chú à, chúng ta có thể ghi bất kỳ một thứ gì mà quan trọng ở đây đúng không ghi chú ở đây thì người thì học viên cũng sẽ nhận được hoặc là chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng này nhắn tin cho nhóm chúng ta đây xin chào Đấy, hoặc là những học viên có thể nhắn tin đúng không chúng ta bấm nút gửi đi rồi đây là ba tính năng mà hay sử dụng rồi ở ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái tính năng nữa là camera chúng ta đang tắt Đấy, chúng ta mở camera lên Đấy, hoặc là chúng ta sẽ mở camera lên chuyển sang à, dài thì sử dụng camera khác rồi bên cạnh đó thì có nút mic nút mic ở đây thì anh chị có thể là tắt à, tắt mic hoặc mở mic ở đây đấy rồi bên cạnh ở bên tay trái thì nó sẽ có nút là giơ tay để chúng ta có thể chia sẻ phát biểu đối với học viên đúng không ạ do cái biểu tượng người đây chúng ta bấm vô thì những ai đã tham gia trong này thì, nó sẽ hiện ra đây rồi là chúng ta có thể tắt mic tất cả những mọi người hoặc là tắt camera bấm vào từng người đây chúng ta có thể tắt cho từng người hoặc là tắt tất cả đúng không camera tắt mic ở đây rồi chúng ta bấm vào biểu tượng ba dấu chấm ở đây thì sẽ là khóa cuộc họp và không cho ai tham gia cuộc họp này nữa rồi tắt mic tất cả thành viên là không cho người ta nói chuyện đúng không ạ chặn người tham dự chiếu màn hình tức là không cho học viên hoặc học sinh chia sẻ màn hình nữa rồi mời người tham dự thì chúng ta có thể có hình thức là gõ tên của người bạn mà chúng ta vô đây nhưng mà phải đã kết bạn nhé à, đã kết bạn trong cái eh, trên bảng Zalo ở đây thì chúng ta sẽ gửi lời bạn ở đây để mà mời họ Đấy, nhưng mà cách mà chính xác nhất về quả nhất thì dễ nhất đó là gì khi anh chị bấm nút sao chép mời của họ sau đó gửi cái vào cái nhóm lớp học của chúng ta hoặc là gửi cho ai mà muốn tham gia cuộc họp này đúng không ạ ai muốn tham gia thì chúng ta sẽ bấm gửi ví dụ lớp học này chúng ta sẽ bắt vào đây đấy thì người ta sẽ có cái link để đăng nhập vô này rồi có cái mã cuộc họp này người ta nhập cái mật khẩu cuộc họp vô là được thôi đúng không ạ chúng ta sẽ gửi trực tiếp vào cái nhóm học hoặc là những người nào mà muốn tham gia lớp học của chúng ta đấy bên cạnh đó thì đây là một cái rất tiện lợi thì đây là một cái phần mềm mà chúng ta phải dạng lưới này Đấy, để mọi người xung quanh ừ. ta sẽ xuất hiện rất là tốt rồi anh chị thấy không ạ Đấy, chúng ta có thể xuất hiện những cái sắp xếp những người xuất hiện ra đây ừ. thì đây là một cái phần mềm mà gia nghĩ nó rất là hữu ích Đấy, nó rất là tốt cho mà những ai mà dạy học online và chúng ta sẽ không bị giới hạn thời gian cũng như là không giới hạn người dùng à, không giới hạn người dùng đây là một cuộc lớp học rất là tốt các anh chị nên à, dạy học online thì các phụ huynh cũng như học sinh cũng như là mọi người rất là dễ cài đặt còn đối với những phần mềm như là à, Joomla hay là Webinar hay là Team à, Team của Microsoft thì cực kỳ rất khó cài đặt và khó cho làm khó cho học sinh cũng như là phụ huynh nên anh chị sử dụng phần mềm này thì rất là tốt xin chào và hẹn gặp lại hãy đăng ký kênh youtube Giai Silomon của Giai nhé xin chào